Lô lô lô Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Duy Khả em ơi Và ngày hôm nay thì Khả sẽ mua một cái à, phi đao đó, lôi sắt đôi cong 179 nha nè Nói chung cái này dòng 2 nên là mua với giá 12 kim thì nó cũng gần tương đương gần 1 triệu nữa nè Nói chung thì xác à, định mua thì cũng ok anh em Và sau khi mua cái đao này thì Khả sẽ hón lên cấp 10 Cũng như là chúng ta đi à, đập lên cấp 10 chứ Đập lên cấp 10 xong rồi đi hón thử ra cái vũ khí vậy nha anh em Ok và bây giờ chúng ta đi hón thử nha anh em ơi à, Đập lên cấp 10 đã à, Đi là cấp 10 đã Đi đao, phổ đầy <laughs> Thủ đầy và phố trong này nhiều, anh em giao dịch nhiều lắm Lên cấp 10 Ủa trời ơi, cô đó là cổ thằng nào nó bán ra không? Chả biết Thì thằng Aloha đó Anh à, nó kêu nó nó kêu uh, trên lúc mà quỷ ờ, tân kêu ba chục kim đó về bắt đầu nó bm đó kêu hai chục ừ. kim nói anh nói thiệt các bạn nha bây giờ ờ. server này ấn hai nữa bạn bán hai ba chục kim ai mua mình nói thiệt luôn ấy nói chung là tầm này mình mua mười hai là được 12 là được rồi bây bây giờ bạn nói đi bây giờ bạn dạ. bán bao nhiêu nói mình mình nói thiệt luôn á bây giờ 12 dạ. kim chút giá cũng muốn suy nghĩ nhiều được giao dịch mình chết thằng minh đâu ra lọt sọt nhảy vô nhanh những mình ờ à, minh có <laughs> tôi muốn đòi hóng minh thạch đó đặng bà phát lên long long chưa hết bào 10 kêu rồi <laughs> ôi một cục hóng vinh anh tự nó còn xong cái uh, <clears throat> anh nó kêu bạn ơi thôi à, nó mười mười lăm kim dạ cái à. thật sự nói thôi thiệt luôn mình thiệt luôn bạn à. bây giờ mình không, là... Ờ, không trả là giá cao nhất rồi chào anh em ơi dạ. thứ okay, nhất okay, là, ơi. hai thứ hai là chữ phát sáng thứ ba là cái phi đao ừ. bạn về không binh nữa 12 kim được chốt giá được dạ. mình mua khui nha khui nha khui nha đi đâu không gặp ai hết cả dạ. cái đủ cái gì tao vậy tao qua tao chơi vậy vậy má lạy luôn ta <laughs> cái gì vậy kìa em lúc nào thất bại <laughs> chán gơ quá thiệt sự anh long mày, chán thiệt sự À. mày mày qua đây làm gì vậy <laughs> qua tao không không con bên này mày không binh tiếp đổi thằng này mày về chơi chơi đi nói gồ chưa ơi rồi thành công gì lấy cái gì cũng được nào không bên bên là xin cái gì đây còn nhận cảm ẩn ẩn một để mưa không ôi cái oh. bọn má bọn xấu quá bọn người điểm thích xấu quá kích kích hoặc là sông đao thôi rồi ra tiếp tiếp tiếp tiếp bỏ đi à, cái bọn xấu quá bóng ghét nhất luôn rồi lên con cái gì coi đi tay à, phi đáo này thì cái mình lo sát mình nè. đi đi hỏi giá xong 12 kim để để để cho khải nó mua mà bây giờ vũ đệ nó mình làm gì sợ kim thì xét thì sao mà rồi lấy nhanh vậy <laughs> rồi tiếp tục Độ. lên ơi Độ cái bóng anh em ơi bỏ đi ba phát hai phát rồi được được hộp ban như đầu sao mà không đi mình rồi đó rồi. lộn mà sao mà không đi? kiếm, Sông đao không được, sông đao hay là thương ờ, được. Chì cũng được. kiếm chay đâu? kiếm chay à? Ờ, chay đâu, chay đâu? Nó, nó rồi. Chết chết chết tôi, chết tôi. Đồ. Ở ờ, đây nè, cái lô set 170 mới rồi. Ờ 179 á, mới mua á. Lúc lúc lúc nào là nọ rồi đéo ra, lúc đó à, còn à, là lúc đó là nọ. Đi ra không trời. Thôi đó, sẽ là hai chục kim á mà. Ừ trả được 12 kim lấy luôn giờ mình, mang xác định quốc á nên là mới mua ra đó chứ thực sự đa số những thằng xài năm hành nó xài dòng hai ít thằng xài lắm ít xài lắm hai sao xài dòng hai không xài được có xài <laughs> đi nói thì tin vậy là sao <laughs> giờ đó thì tôi định sao nói rồi nói rồi mười kim đi ba phát à? ba phát nào nãy hai kim nào gần hai kim nào trong phát này trong xu nãy, nãy nói gầu kêu ừ. gầu không nghe à, đây thì tên còn nhiều giờ không biết ai còn dư cục phát sáng lần trước mà ăn dư quá trời dùm đỡ đông tìm ra ta nó hết hạn rồi chứ chắc hết hạn đây còn đúng ba cục nè đúng ba cục dương hai cục chắc cái đi cái shop này mấy cục này nó ngoài bán shop có 50 vạn trăm vạn cục à ừ, cái shop đây đây bán có năm tôi dương á tôi tôi dương ở đâu đừng đâu ờ, hỏi này tôi dương ở khoáng binh luôn ngay chụp của mình có bán sao không nên dạo luôn mẹ nó tại vì mấy cục này đâu ai xào nhiêu đâu mất đầy mà còn cho bên kia đóng rẻ rẻ khoáng bình đi sao em đi rước con coi ờ, cảm ơn ờ, còn chơi bên server kia không thôi Chứ tao nghỉ luôn á Tao xếp thật Mày nghĩ cho rồi Mày về ra chơi rồi Ừ Rồi Giờ ạt rẻ mà rẻ, ạt rẻ Trời ạt rẻ cho anh Long à, nhận mười mấy kia mua à, mua do ngạc nè ờ. <laughs> Má nữa Nữa rồi mày nhận mười mấy kia mày không mua mày giờ mày ừ. tao đó vậy Không bệnh vũ khí Vui ha Đó em đang chờ anh Long nè anh Long Long à, đầu anh anh Long à, kiếm em con này rồi ôi, Quảng Trương Kim đẹp dữ vậy Ừ, thì mới nhận mới nhận lương, mới nhận lương <laughs> Tí nữa phát cho anh em đó Khui như anh, tự như anh, anh, anh Long đánh đấu lãng rồi nha Đó Đấu lãng rồi chết chịu quá Giờ mình phải kêu mình tự xử đi chứ Một ô rồi Long ơi Một ô rồi một ô một ô một ô rồi một ô ờ, rồi gì đây gì đây phi tiêu phi tiêu đồ đồng phi tiêu phi kiếm đao này nọ ơi video Đấy, ok Đâu? Cũng được Cũng được Cũng được không? À. Một ô đẹp quá Rồi Phật sáng anh em Đi rồi Cần nào còn cục đá Phật sáng không? Nó bán còn 50 vạn, trăm vạn cho mấy Rồi Phật sáng luôn cho đẹp Đó. Đang làm video nha anh em Vì <laughs> yeah, à, thấy thấy cây đấy thì 15 kim là ưng ngay mà Long trả đường hai kim đỡ được tiền hống binh Rồi, <laughs> hai cục sáng rồi đâu rồi với nhiều lắm đỡ đâu thì cũng ra thì được có ba cộng được có ba cộng à hỏi anh tùng á hỏi anh tùng coi hỏi anh tùng coi còn còn nào không ai đây gần gần đồng em bên đường này từ từ đi tìm thôi. đây phật sáng cái này em ơi sáng là ba ca sâu với một ca vàng ok sáng tầm này chắc còn tốn khoảng tầm 5 đến 7 kim thôi ừ. thiếu viên tinh hồng nữa lên đảo luôn tình hình có thằng bán 50 có thằng bán 70 thì mua bán tại nhìn lệ rồi chân hai ta muốn phát sáng vũ khí không biết là màu gì thì lên đảo mới biết được đó bây giờ màu xanh Ý. cần có một viên lan tên đủ dư thì tên luôn đóng chịu nè mày bỏ bất thì nên như rương rồi à, à, thằng em gì anh đưa cho một kim rưỡi này tăng ơi à, tí nữa chiều vô dịch anh ơi đang à, đi ờ, làm anh okay, ơi ok ok à, tí nữa tối giao dịch luôn tối này giao dịch không ai kêu luôn tay chân hai không có sáng vũ khí nào anh đưa anh như hương luôn cũng được bữa em mua yếu ban mà đưa như hương trừ ra rồi ok Giờ dạ, anh đưa như hương một can năm nha ủa à? chỉ cần có một viên lan thủy tinh đỡ vào ô vuông mới có thể nâng cấp à ủa what the heo. là sao nó biết bỏ vô luôn trong à nhớ vậy chắc trẻ bỏ trong luôn vậy đây chắc bỏ hết vô luôn rồi bỏ hết thì tinh vô trong luôn á rồi gì không thở địch vào vào phòng có thời hạn ủa là sao má bỏ tỷ tinh vô bỏ tỷ tinh vô đừng bỏ áo khác đúng rồi nhưng đeo rồi không, không vào đeo sáng <laughs> rồi chữ rồi Giờ này chắc bỏ thủy tinh thôi Đúng rồi Rồi không biết màu gì luôn á nhà lên đạo không biết được màu gì Ai có vi phạm kỹ này người ta Nghiên cứu vi phạm mà lên tăng điểm cho đẹp luôn em ơi Rồi ok em ơi Và sau khi à, phát sáng xong thì hiện tại bây giờ thì à, Thực sự là chưa biết được là nó phát sáng màu gì luôn nè Đợt Khải mua cái phi phong thử như thế nào rồi test uh, mang cho anh em xem nha Ok cảm ơn cảm ơn anh em đã theo dõi video đừng quên để lại một like đăng ký ủng hộ chơi anh em ơi Rồi ok cái vũ khí này uh, sẽ bật nha anh em ơi Đó mạnh với cái set uh, đỉnh gót nữa thì ok luôn Rồi băng đường rồi đó Rồi quá đẹp Đó set đồ này nè Đó chọn 40 Chọn 40 80 Rồi uh, khăn lôi Khăn lôi Đó Rồi ok anh em ờ, trong lòng ủng hộ chơi nha chuẩn bị bảo trì nên là không lên đảo kiểu anh em ơi đó rồi hẹn em ở những video khác tiếp theo nhé chúc anh em một ngày mới vui vẻ bye bye